thank you bắt đầu đấy hy vọng là nó không bị lát nữa À, chị Hiền à chào hoa Vi chào Hiền chào Trần Tuấn Anh hai Tuấn Anh lâu lắm không gặp em dạo này khỏe không chào chị Đạt chị Đạt yêu thương Em chào chị Đạt nhá Chị Đạt ơi nhìn rõ em không? Nghe rõ em không? Tuấn Anh ơi nhìn rõ không nghe rõ chị không chị Hiền ơi đã nghe rõ chưa chị Hiền ơi em chỉ sợ là mọi người không nghe thấy em nói thôi sao im ắng thế nhở Welcome Dung trở lại với livestream mới của chị. Chị Đạt ơi, chị tham gia mà không thấy chị nói gì thế? À. <laughs> Cảm ơn chị. À em cảm ơn, vâng. Cảm ơn Dung tại vì em tiếp tục chuẩn bị em chuẩn bị uh, theo như lời hứa và em sẽ hướng dẫn mọi người cách bài khí uh, bế khí ra khỏi cơ thể giúp cho vòng eo của chúng ta là bỗng dưng nhỏ đi được ít nhất là 3 cm <laughs> em chưa em em vừa mới chia sẻ xong về về, à, về phương pháp thực dưỡng chị Đạt hôm nay mới tham gia đúng không hôm qua chị Đạt không tham gia cái chương trình livestream của em về chia sẻ về à, về phương pháp thực dưỡng giảm cân giúp cho chị em chúng ta luôn luôn có được làn da khỏe đẹp và có được một cái à, dáng vóc à, như ý chúng ta sẽ có một cái, cái số cân như ý của chúng ta với để chúng ta cân đối với cả cái cái cái thân hình của chúng ta luôn Dạ chị Đạt ơi, chị theo dõi fanpage. Chị vui lòng à, những chị em nào mà chưa tham gia được ờ, vào cái ờ, cái livestream trước thì mọi người ờ, vui lòng là truy cập vào fanpage Đinh Thị Thùy Trang đó là fanpage chính thức của mình. <laughs> thì mọi người truy cập vào fanpage à, cá nhân của mình để uh, theo dõi về sự kiện uh, à, mỡ ơi hãy rời xa 45 ngày giúp bạn trở nên thon gọn đó là một phương pháp về uh, thực dưỡng mà các bạn sẽ không phải nhịn ăn cũng uh, không phải vất vả trong quá trình luyện tập À, mà cơ thể của chúng ta chúng ta sẽ tự quyết định được cân nặng của chúng ta và chúng ta quyết định được uh, cái sức khỏe của chúng ta nữa vâng mọi người có nhìn thấy em không có nhìn thấy làn da của em không em chẳng bôi gì nữa đây này hôm nay cũng không em em là từ lâu rồi là em bỏ trang điểm rồi đấy cũng chắc là cũng là do quá trình là chúng em ăn thực dưỡng nữa nên là nó cũng giúp cho da của mình đẹp hơn mọi người hãy theo dõi em nhé và chắc là em sẽ ờ, năm nay sẽ cố gắng là sang năm tức là năm 2018 này thì sẽ trẻ hơn 2017 và năm 2017 thì trẻ hơn năm 2016 thì điều đó là mọi người đã công nhận rồi nhưng mà à, chúng ta sẽ chúng ta sẽ làm sao mà sẽ chia sẻ được cùng nhau để mà khi mà chúng ta tuổi thì chúng ta già đi chúng ta nhiều tuổi hơn nhưng mà sắc diện của chúng ta thì lại ờ, không bị uh, mai một à, đó là ước muốn của tất cả các chị em và cũng là ước muốn của trang vì thế nên là trang sẽ cố gắng nỗ lực mỗi ngày với những cái kinh nghiệm và với những cái mà trang đã trải qua thì trang sẽ sẵn sàng chia sẻ cho mọi người em chào anh ước chào bạn dũng anh ước anh ước có nhìn thấy rõ không anh ước có nghe rõ em không và anh ước đã mục tiêu lên mục tiêu mục tiêu của anh là giảm 5 cân thì anh ước đã theo dõi fanpage của em chưa ạ à? nếu mà nghe thấy em thì ghi xuống giúp em là rõ nhá Thank vâng.